Xin chào tất cả anh em, tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em làm tay cái những bộ hột hoàn toàn là không tang tích lắc bằng tài nghệ anh em nhé dành cho anh em để cho anh em đi ờ, ra sòng sới luôn luôn là có cái độ hiệu quả bộ hột mà tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 đúng không ạ đi anh em cũng không còn xa lạ gì với hột tài xỉu 2020 này rồi đúng không anh em đó thì cái tỷ lệ mà khi anh em lắc ở sòng dưới thì cái bộ tài xỉu 2020 này nó sẽ cho anh em cái tỷ lệ là đi đều chén tài chén xỉu tỷ lệ là 5 năm anh em nhé Đó. và khi mà anh em nhận được hột của bên cơ sở chúng tôi này thì anh em sẽ được hướng dẫn cái cách để anh em có thể lắc cái bộ tài xỉu 2020 này nó đi theo ý muốn của anh em Đó. và anh em có cũng có thể lắc được giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em anh em nhé đó. thì tôi bao cho anh em cái bộ hột này hoàn toàn là không tan tích tôi bao cho anh em ăn thua trẻ hộp luôn không làm mất thời gian của anh em nữa thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test luôn cho anh em cái độ hiệu quả tỷ lệ chính xác của cái bộ hồ tài xỉu 2020 này để cho anh em cảm nhận anh em nhé thì ở đây là nãy tôi vừa lấy sẵn ra một bộ anh em thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ hồ tài xỉu 2020 này không anh xỉu đúng không anh em 442 đúng không ạ lên tài 552 đúng không ạ lại xuống xỉu đúng không anh em 125 đúng không ạ đó đúng anh em 662 đúng không ạ và anh em để ý cái bộ hồ tài xỉu 2020 này của bên tôi này lên đôi cực kỳ là nhiều để chờ lên những cái chén bão như thế này cho anh em đúng không anh em thì những anh em đi làm cái đi lắp ở dòng dưới ấy, những cái chén bão lên cho anh em như thế này thì nó rất là cần thiết cho anh em anh em nhé nó rất là có lợi nữa đúng không ạ tiếp tục test cho anh em về xỉu ngay luôn đúng anh em bộ đi cực kỳ đều tỷ lệ là 5 năm đó thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em vài chén của cái tỷ lệ đi đều và bây giờ sẽ là lúc mà tôi sẽ test cho anh em cái cách anh em có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em đó đúng không ạ cái cách lắc này và cái bộ hồ tài xỉu 2020 này là hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi anh em nhé đó. cơ sở sơn tài xỉu chúng tôi chuyên cung cấp những bộ hột cho anh em làm cái đúng không anh em test cho anh em giữ tài giữ xỉu theo ý muốn xỉu đúng không em 134 giữ luôn xỉu cho anh em vài chén đó 442 xỉu đúng không em tiếp tục vẫn là xỉu tiếp 136 đúng không ạ đó 125 lại là xỉu tiếp anh em nhé 136 tiếp tục vẫn là xỉu đúng không ạ đó 2226 vẫn là xỉu nữa nha anh em nhé đó thì cái chén này này nó lên nó lên tài này anh em nhé ba ba sáu đúng không anh em thì ờ, cái chén lên tài như thế này thì tôi sẽ giữ luôn tài cho anh em thêm ờ, vài chén nữa anh em nhé ba năm sáu đúng không anh em vẫn là tài đúng không ạ tiếp tục là tài tiếp 443 đúng không anh em đó đúng không ạ đúng không anh em cực kỳ là hiệu quả và chính xác cho anh em khi anh em đi chơi ở sòng sới anh em nhé đó hai bốn năm đúng không anh em đó ba bốn năm đúng không ạ đó thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của cái bộ hồ tài xỉu 2020 này và cái cách làm sao để có thể lắp cái bộ hồ đi theo ý muốn của anh em này và em có thể giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em đó, ờ, thì anh em nào có nhu cầu em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình anh em anh em nhé đó. anh em nào ở, ở gần cơ sở bên tôi hãy đến với cơ sở sơn tài xỉu chúng tôi chúng tôi sẽ làm hài lòng tất cả anh em chuyên cung cấp cho các anh em các loại đồ chơi chuyên về dòng bịp mới nhất hay không hay không anh em nhé thì anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất mà bên tôi sẽ đăng tải lên thì cái video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc chào tạm biệt tất cả anh em